Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Thành phố Thủ Dầu Một Thành phố của tỉnh Bình Dương thì chắc chắn không còn xa lạ đối với chúng ta. Một thành phố phát triển, thành phố vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để giảm tải cho thành phố này, tháng 4 năm 2010, tỉnh Bình Dương đã khởi công xây dựng thành phố mới Bình Dương. Đây được kỳ vọng sẽ thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Dương, thay thế cho thành phố Thủ Dầu Một. Vậy đến bây giờ thành phố mới Bình Dương đã phát triển ra sao sau gần 11 năm xây dựng?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 Đô thị mới này có quy mô 1.000 hecta, nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, xã Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, xã Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên và xã Hòa Lợi của huyện Bến Cát, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 150.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho công trình tạo lực là hơn 20.000 tỷ đồng. Thành phố mới Bình Dương tọa lạc ở phía đông bắc so với trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. dự án thuộc 100% vốn nhà nước. Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp BKMX IDC là đơn vị chủ đầu tư của dự án này. Thành phố mới Bình Dương với định vị từ đầu là thành phố của khoa học và giáo dục, là cửa ngõ kết nối quốc tế và giao lưu thương mại, dịch vụ cũng như trao đổi, chuyển giao công nghệ ở trình độ khoa học tiên tiến nhất, là nơi hội tụ, thu hút trí tuệ và phát triển công nghệ. theo quy hoạch ban đầu. Dự án gồm các hạng mục chính như khu đô thị vườn Tokyo Bình Dương, trung tâm hành chính tập trung, khu công nghệ kỹ thuật cao của Mabuchi, Đại học Quốc tế Miền Đông, trường quốc tế của Tập đoàn Giáo dục King trung tâm thương mại tài chính, nhà ở phục vụ cho 125.000 người định cư và hơn 400.000 người đến làm việc. Qua gần 11 năm hình thành và phát triển, thành phố mới Bình Dương đã tích lũy được một nền tảng vững chắc trên nhiều mặt – từ đó đúc kết ra được những mô hình phát triển liên ngành và được đúc kết trong đề án vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, Bình Dương Innovation Region. Bên cạnh những công trình, dự án hiện hữu, nổi bật tại thành phố mới Bình Dương là quy hoạch giao thông đô thị ứng dụng mô hình CHOT, xây dựng chuỗi đô thị dọc theo tuyến giao thông công cộng. BKMX IDC đã chú trọng rất sâu vấn đề quy hoạch thành phố gắn liền với hệ thống giao thông công cộng, tính toán đến dư địa phát triển trong tương lai, Nhờ vậy, thành phố mới Bình Dương sẽ là một trung tâm để kết nối các phân khu trong vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, cũng như kết nối với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nơi đây đang đề xuất thực hiện các dự án buýt nhanh BRT gắn liền với ga Suối Tiên trong hệ thống metro của thành phố Hồ Chí Minh, các dự án cải tạo cảnh quan đường Mỹ Phước, Tân Vạn, Bảo Bàng, mở rộng quốc lộ 13. Ngoài ra, hệ thống quy hoạch đô thị gắn liền với hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOC là những dự án nòng cốt phục vụ kết nối trong nội vùng, cũng như ra ngoài các tỉnh bạn. Theo dự kiến, toàn bộ dự án được hoàn tất vào năm 2020 và trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương được rời về đây. Tuy nhiên đến nay, dự án không phát triển được như kỳ vọng. Hiện nay, dù hạ tầng đã hoàn thiện với những trục đường nội khu dẫn vào khu đô thị mới này, thành phố mới Bình Dương vẫn còn rất hoang vắng. Với quỹ đất lớn dành cho các khu nhà ở cao và thấp tầng, hàng loạt dự án bất động sản đã được đầu tư và phát triển bởi nhiều chủ đầu tư trong nước và nước ngoài. Một trong những dự án đầu tiên của khu vực là khu căn hộ cao cấp IGC Aroma, do BKMX là chủ đầu tư với quy mô hơn 2,1 hecta và tổng vốn 728 tỷ đồng dự án cung cấp gần 500 căn hộ và các kiosk dành riêng cho kinh doanh thương mại. Giá giao dịch căn hộ của dự án này ở mức khoảng 20 đến 27 triệu đồng trên mét vuông. So với các khu vực mới như Thuận An, Dĩ An, số lượng các dự án bất động sản tại thành phố mới ở mức hạn chế. Giai đoạn 2009-2014, có 3 dự án căn hộ được mở bán và không có dự án mới trong gần 5 năm đến năm 2018-2019, thời điểm bùng nổ của các dự án căn hộ ở Bình Dương, thành phố mới đóng góp hai dự án vào thị trường, gồm Midori View và giai đoạn 2 của Sora Garden. Sora Garden 2 là dự án liên doanh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn BKMX Tokyo và công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsubishi Jitsu Residency, gồm hai block 24 tầng, cung cấp 560 căn hộ Giá căn hộ tại đây dao động ở mức 33 đến 35 triệu đồng trên mét vuông. Hiện đã bán được khoảng 40%. Mặc dù được quy hoạch bài bản, hiện đại và nhiều dự án bất động sản cao cấp, lượng người sống ở đây vẫn còn ít ỏi, không được như kỳ vọng. Chuỗi dự án Uni Tower được đầu tư xây dựng quy mô lớn nhưng do không có người sinh sống nhiều dãy nhà đã bắt đầu xuống cấp nhanh chóng. Những trục đường chính và khu đô thị như Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn đều được thiết kế rộng rãi nhưng rất ít người qua lại, ngay cả thời điểm trong tuần. Bên cạnh các công trình được xây dựng từ ban đầu như Trung tâm Hành chính tỉnh, Đại học Quốc tế Miền Đông và một số dự án nhà ở, không có nhiều dự án mới được thực hiện, trong khi các công trình cũ đã có dấu hiệu xuống cấp quỹ đất trống tại khu vực này cũng còn rất lớn. Quỹ đất lớn, song các nhà đầu tư lại không mấy mặn mà. Thời gian qua, khu vực này hầu như không triển khai thêm các dự án mới mà chỉ tiếp tục phát triển giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Nguồn cung mới hạn chế, giới đầu tư không mặn mà, khiến giao dịch nhà đất tại thành phố mới Bình Dương dường như dậm chân tại chỗ. Một trong những nguyên nhân chính khiến dự án không thành công như mong đợi là do bất động sản ở đây được giao bán với mức giá ban đầu quá cao, chủ yếu ở phân khúc cao cấp, chỉ phù hợp với khách hàng đầu tư, thay vì hướng đến nhu cầu thực của người dân địa phương là các cán bộ, công nhân viên trong các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, giới đầu tư nhận định thành phố mới Bình Dương có vị trí xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn các khu vực như Thuận An, Dĩ An, trong khi lại thiếu hụt các tiện ích dân sinh như bệnh viện, chợ, trường học, nhà giá rẻ, Chính vì vậy, để khu đô thị này hồi sinh cần có thời gian dài và sự đầu tư thêm cho đời sống của cư dân tại đây. Sau hơn 20 năm phát triển hạ tầng công nghiệp, kinh tế xã hội Bình Dương vẫn trên đà phát triển mạnh mẽ. Việc thành phố mới Bình Dương chưa phát triển tương xứng với mục tiêu đề ra có lẽ chỉ là một nốt trầm trong dòng chảy phát triển này. Hy vọng trong tương lai,